từ 3 bộ trở lên sẽ được miễn phí ship tận nơi nha chị nhé và dưới 3 bộ sẽ là cộng phí ship là 30.000 đồng toàn quốc và em xin nhắc lại giá các chị không nghe nhầm giá của sản phẩm em đang mặc nha đó là 99.000 một bộ ha và các chị mua từ 3 bộ sẽ trở lên sẽ được miễn phí ship và size của nó là từ 40 cho đến 85 đều có size hết cho các chị em luôn ha từ nhỏ cho đến lớn mọc béo đều có size hết cho tất cả các chị em luôn và bản màu gồm có 6 màu tha hồ lựa chọn thoải mái luôn nè màu đen màu đỏ nè màu tím cẩm màu bò trái màu xanh rêu và màu xanh lý nha các chị em nha màu nào cũng đẹp hết luôn các chị ơi chỉ 99.000 một bộ thôi khi các chị sở hữu từ 3 sản phẩm trở lên sẽ được miễn phí ship tận nơi cho mình luôn ha rất là rẻ và sang mẫu này phối caro cúp ngực và ngay chỗ này có tay có tay phòng và dây rút cho các chị em luôn nè che che khuyết điểm của cánh tay rất là nhiều luôn sang lắm này các chị ơi và mẫu này thì vải thun co giãn 4 chiều nha các chị nha phối lụa cho nên là các chị mặc vô cùng thoải mái luôn đứng lên ngồi xuống rất là thoải mái quần là quần dài cho các chị em hai bên quần có hai túi nha các chị Mẫu này có size từ 40 cho đến 85 kg mặt vừa gồm có 6 màu Màu đen, màu đỏ, màu tím cẩm, màu bò trái, màu rêu và màu xanh lý nha các chị nha Có tổng cộng 6 màu, 6 bộ toàn là những cái màu mà rất là hot trên thị trường Và các chị luôn săn đón các màu này Cho nên là em lừa ra và em màu lên bảng màu cho các chị lựa chọn ha Đây phối caro cực đẹp em đứng gần để các chị xem Phía trước phối caro này là phối lụa nha các chị nha Caro này được làm lụa nha vải này thun co giãn bốn chiều cân đối ngồi lên đứng đứng lên ngồi xuống rất là thoải mái luôn cho các chị em mình đi làm hay đi chơi đều rất là thoải mái cho các chị em phụ nữ của chúng ta nha các chị nha này là màu xanh riêu nha các chị em nha bản màu có 6 màu cho các chị em lựa chọn size từ 40 cho đến 85 kg mặc vừa cho nên là các chị em lựa chọn và đặt hàng theo cú pháp để dưới bài viết dùm em màu cộng số điện thoại cứ để lại dưới bài viết màu cộng số điện thoại là bên chị sẽ có đơn nhanh chóng nha các chị nha rồi size dao động từ 40 cho đến 85 chị ơi rồi ba bộ trở lên sẽ được miễn phí ship chị nha Màu em đang mặc là màu xanh riêng như các chị em nha Em xin nhắc lại bảng màu nha Màu đen, màu đỏ, màu tím cẩm Bò xanh riêu và xanh lý nha các chị em nha 6 màu cho các chị lựa chọn luôn ha ơi màu tím cẩm rất là đẹp luôn các chị ơi màu nào cũng xinh nếu em thấy màu nào lên da cũng đẹp cũng trắng da hết các chị ơi sở hữu 6 bộ 6 màu mười mặt các chị ơi dạ được xem hàng trước khi thanh toán nha chị thì lê ơi rồi dạ bây giờ mua á mình được xem hàng trước khi thanh toán hết các chị nếu mà ở đâu mà bán hàng không cho xem hàng á thì ai mà mua dám mua đúng không các chị ơi hả à, và các chị nào có nhu cầu mình lấy sỉ á mình inbox vào messenger để được giá tốt nha các chị nha mẫu này có 6 màu hết tất cả bên em đã treo phía sau nha chị hài hài lon ơi 6 màu nha và size từ 40 cho đến 85 kg nha các chị và dạ, ba bộ trở lên sẽ được miễn phí ship màu em đang mặc là màu tím cẩm nha các chị nhé màu em đang mặc là màu tím cẩm và dạ, cái vạt xéo nha chị nha vạt xéo như thế này rất là xinh luôn ạ à. đây cổ phối caro lụa nha các chị tay dạng như thế này ạ à. này rất là xinh luôn em đứng gần cái chất chị các chị xem nè màu bên em like như thế nào thì bên em sẽ giao hàng như thế đó thực chất là bên em em thấy ở trong video và ở ngoài màu y chang nhau không khác gì mấy luôn đó các chị ơi các chị có thể nhận hàng và kiểm tra hàng nha các chị nha giống như mẫu bên em livestream thì các chị nhận sai thì trả về thôi ha rồi em sẽ qua màu bò trái cho các chị em mình luôn ha màu này là màu bò cháy nha các chị nha rất là đẹp luôn màu nào em thấy cũng trắng da và cũng sang hết đó các chị ơi cho nên là mình sở hữu 6 bộ 6 màu về mình mặc đi các chị ơi size thì đủ size từ 40 cho đến 85 kg cho nên các chị yên tâm về size nha cỡ nào bên em cũng có size hết chỉ cần để lại chiều cao cân nặng số điện thoại thì bên em sẽ chốt đơn nhanh chóng cho mình nha giá của nó là 99 ngàn một bộ nha chị nha và mua 3 bộ sẽ được miễn phí ship tận nơi cho mình luôn ha màu bò cháy em đang mặc đây các chị rất là xinh luôn em đứng gần để cho các chị xem nè caro lộ này đẹp lắm nha các chị